Chào mừng các bạn đã đến với Khám phá thế giới, nơi sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm những câu chuyện trên thế giới và những thông tin mới lạ, vô cùng độc đáo và thú vị. Vị samurai và bài học nhớ đời về sự nóng giận. Câu chuyện này chắc chắn sẽ khiến bạn nhận ra được nhiều điều một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói, tôi xin lỗi nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài. Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói, tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận. Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan, Sư phụ của ta cũng dạy như vậy, đôi khi ta không kiểm soát được sự giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ, và lúc đó chỉ thiếu một xu thôi, chắc chắn ta sẽ giết người. Vị samurai trở về nhà khi đã khá muộn, ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ. Nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường nổi điên lên vì ghen và giận dữ. Ông giơ kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai. Đừng hành động khi đang giận dữ. Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy. Hóa ra đó chính là mẹ ông. Ông gào lên, chuyện này là sao vậy? Suýt nữa còn đã giết cả hai người rồi. Vợ ông giải thích, vì sợ kẻ trộm lèn vào nhà nên Tiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để dọa chúng. Một năm sau, người đánh cá gặp lại samurai. Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây. Có cả tiền lãi nữa, người đánh cá phấn khởi nói. Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi, vị samurai trả lời, ngươi đã trả nợ ta rồi.